Funk. là nhất bất ni tương chi bất ni tương thủy giả bất ni tương ly độc tiêu bất kiến như đồng âm thời bất kia như đồng âm thời hồ thời hồ chỉ mong chúng sanh chi yêu à, tình nghi còn thúy vân thời bất kiến như đồng xuân thời bất kiến như đồng tâm mi thời hồi xuân lai vị kiến kìa chi mộng chúng xuân chi yêu a à tình còn thủy vân thời bất kiến như đồng xuân thời bất kiến như đồng tâm đại hồ xuân lai xuân khứ ai ký tin lại xuân lai vì kiến kia chi mộng chung xuân chi yêu a tình thủy ai thời bất kiên như đồng xuân thời bất kiến như đồng tâm